tính đầu là gửi cho bà 50 còn 50 là để dùng chích cho hoàn cảnh khác dạ. nhưng mà phước ai nấy hưởng dạ, phước ai Phước ai nấy hưởng Cái phước của bà được cái số tiền đó Thì con sẽ để dành chọn tất cả cái số tiền đó cho bà Nhưng mà con sẽ tính như vậy à, Bữa trước con đã gửi bà 10 triệu à, Còn cái tiền lật đầu con cho bà thì thôi cái Tiền đó để con chích cái cái quỹ hoàn trả máy ấm à, Con cho bà Thì 10 triệu Thì cái số tiền con nhận được của bà là 58 triệu 610 ngàn Là con gửi bà 10 triệu Là mình còn được 48 à, triệu 610 ngàn Thì anh xem em tính như thế này à, coi làm sao nha à, tất cả các số tiền này đều sẽ là của bà à, tuy nhiên à, mình để dành mình trị bệnh dạ. à, thì con sẽ mở một cái sổ tiết kiệm để cho bà dạ. thì chừng nào mình cần mình ra mình rút chứ giờ mình để tiền cho mình nhiều nó cũng nguy hiểm yeah, dạ, nguy hiểm nguy hiểm dạ nói vậy là con nói vậy là bà mừng quá thì mừng quá mừng vậy tại cái phước phần của bà hưởng thì con để cho bà hết yeah. chứ không có gì cả nhưng mà mở cho bà cái sổ tiết kiệm yeah. thì chẳng hạn như là bữa hổm 10 triệu thì mình chắc cũng còn dư tiền yeah còn 8 triệu 6 48 triệu 6 mấy thì mình giữ ở trong mình mình thêm chẳng hạn như uh, nhiêu đó tùy bà yeah. Dạ. nhưng mà mình làm sổ nó cũng 4 50 triệu gì mình để đó rồi chừng nào mình cần cái gì gấp tại sổ tiết kiệm thì ờ, nó cũng có tiền để lãnh hàng tháng mình xài đặt giặt dạ, dạ. thì à, thôi giờ con sẽ đọc cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ nha chút yeah. nữa bà gửi lời cảm ơn tri ân giùm con dạ à, phước cần thơ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha rồi à, qua mình đi bệnh viện rồi bác sĩ nói sao rồi bà ừ, bác sĩ nói à, bây giờ tao à, bị à, nhiễm trùng rồi không có mổ được đâu giờ để về đi rồi thời gian rồi à, chuyện hết nãy giờ phải ra nằm à, nhiễm trùng là nhiễm trùng gì bà nhiễm trùng cái đường ruột đường ruột là đường tiểu, tiểu luôn á hả à, à, tiết ờ. niệu đúng không ta kêu là đường tiết niệu đúng không ờ à, à. qua nó chụp hình vậy nói như gì gì đó nằm city vậy trời ơi nó mệt ờ. tôi muốn đuối luôn đuối ừ. rồi mình uh, có bảo hiểm rồi nó thanh toán mình được ờ, đỡ được phần nào tiền không à, đưa cho nó 1 triệu nó đưa lại được ha à, bảy trăm à vậy là tốn có 300 ngàn là ừ. chụp CT rồi uh, ừ. thuốc uh, khám à. thuốc đồ vọng ừ, tại vì mình có. chưa có vô ca mổ vậy nó không có tốn tiền dạ yeah. Dạ. yeah. rồi uh, rồi sau này giờ mổ thử cho bà cũng không đi được bây giờ à. thôi bà về đi để rồi hết cái bệnh của bà đi rồi bà ra để à, tự thương mổ cho à, nói chung là vẫn có thể mổ được nhưng mà tỷ lệ mổ và nghe khả quan không có biết cái gì khả quan đâu à, có có ai là cái người à, trực tiếp với mày anh phải không anh là con bà phải không yeah. Dạ. anh út phải không anh út anh anh anh vậy anh xin phép anh qua anh đây luôn đi qua anh đây đi em nên à rồi thì bác sĩ nói sao ờ, bác sĩ cho mẹ nói, ờ, mẹ hơi yếu mổ cũng 5 năm mà thôi để cho bà có sức khỏe lại chưa tí đi thì à. mấy tháng sau mổ được thì ra kiểm tra mổ lại về dạ. sức khỏe và giờ yếu quá dạ. anh cũng dám cho mổ nó nói mổ cũng nó khẳng định nó 5 năm mà nó không bảo đảm nữa sợ nguy hiểm hơn ừ. mà giờ cái của bà là còn đau không đau đau rồi giờ con nghe chị Lon nói là tính uh, hướng điều trị mình là về tính đắp thuốc nam với lại hả bà đắp dạ. thuốc nam cho nó đỡ dạ đắp thuốc nam với trị liệu à với trị liệu dạ, nặng cho đi đứng đồ được vậy dạ dạ, đâu có đi đứng gì được đâu hôm qua nay làm bây giờ về đau hết biết luôn dạ ừ. à, con thì uh, như con nói với, với bà ừ. à, con mấy gà cũng xin tiền để cho bà phẫu thuật dạ. tuy nhiên á là con rất là vui vì dạ. bà cũng đã đi phẫu thuật chứ không phải đi nhưng mà dạ. do cái sự cố về sức khỏe ừ. chứ không phải là không đi dạ. thì uh, thôi con cũng quyết định dạ. như thế này dạ. uh, tính đầu á, là gửi cho bà 50 còn 50 là để dùng chích cho hoàn cảnh khác dạ. uh, nhưng những hoàn cảnh cần thiết khác hơn nhưng mà phước ai nấy hưởng dạ phước ai nấy hưởng phước ai nấy hưởng cái phước của bà được cái số tiền đó thì dạ. con sẽ để dành chọn tất cả cái số tiền đó cho bà dạ. nhưng mà con sẽ tính như vậy dạ. à, bữa trước con đã gửi bà 10, 10 triệu dạ. à, còn cái tiền lật đầu con cho bà thì thôi cái tiền đó dạ. để con chích cái cái quỹ à, hoàn trả máy ấm dạ. à, con cho bà dạ. thì 10 triệu thì cái số tiền con nhận được của bà là 58 triệu 610 ngàn dạ là con gửi bà 10 triệu là mình còn được à, 48 triệu 610 ngàn yeah. Dạ. thì anh xem em tính như thế này à, coi làm sao nha à, tất cả các số tiền này đều sẽ là của bà à, tuy nhiên à, mình để dành mình trị bệnh yeah. Dạ. à, thì con sẽ mở một cái sổ tiết kiệm để cho bà yeah. Dạ. thì chừng nào mình cần mình ra mình rút chứ giờ để tiền trong mình nhiều nó cũng nguy hiểm yeah, nguy hiểm nguy hiểm yeah. dạ nói vậy là con nói vậy là bà mừng quá vậy <laughs> mừng quá mừng vậy tại cái phước phần của bà hưởng thì con để cho ừ. bà hết yeah. Dạ. chứ không có gì cả nhưng mà mở cho bà cái sổ tiết kiệm yeah. Dạ. thì chẳng hạn như là bữa hổm 10 triệu thì mình chắc cũng còn dư tiền yeah. Dạ. đúng rồi phải không mình yeah. còn dư thì giờ mình ờ, còn 8 triệu 6 48 triệu 6 mấy thì mình giữ ở trong mình mình thêm chẳng hạn như uh, nhiêu đó tùy bà yeah. nhưng mà mình làm sổ nó cũng 4 50 triệu gì mình để đó rồi chừng nào mình cần cái gì gấp tại sổ tiết kiệm thì ờ, nó cũng có tiền để lãnh hàng tháng mình xài lặt vặt dạ, bây giờ hiểu rồi ờ, ủa phước ai bây giờ mày cho chút đỉnh để xài hàng ngày đã à? thì, với trị liệu với ờ, đúng rồi thì, bữa hôm 10 triệu mình còn mà với dạ. giá lại chẳng hạn như hồi nữa dạ. rồi đưa dạ. vào thêm 8 triệu 610 ngàn nữa dạ. thì còn 40 triệu đó mình làm sổ tiết kiệm dạ, dạ, thì là dạ. mấy bữa gà là cũng gần 20 triệu trong mình làm dạ. bỏ trong túi là mình dư sức mình trị liệu cũng dạ. cũng vài tháng à dạ. cũng rồi thiếu tính ra mình xài thuốc men cũng nửa năm trời không không hết luôn á để nói mày nghe cái dạ. này có căn tu nhà mới gặp mày có căn tu có căn tu hả à, con là chủ yếu là ờ, nhờ vào cái phước của bà thôi được ừ. sự yêu thương của uh, quý mạnh thường quân hỗ trợ cho bà yeah. Dạ. thì à, thôi giờ con sẽ đọc cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ nha chút yeah. Dạ. nữa bà gửi lời cảm ơn tri ân giùm con hai bà cháu ngồi gần nhau lấy hơi nha yeah. Dạ. trong khung hình cái giò nó đau quá dạ đó. rồi ba ba ba ngồi thôi để, để dạ. ủa để gì có sao không để để cho nó xuống à để xuống phải không rồi ừ. ok từ ừ. từ nha ừ. ôi ôi ôi đau quá đau đây gọi này phải rồi nó ngay cái khớp đó mà dạ ngay đây dạ rồi bây giờ phước à, xin phép à, đọc cái danh sách à, quý mạnh thường quân hỗ trợ cho bà nha dạ. À, và kèm theo đó là cũng gửi lời tri ân đến tất cả các cô chú cô chú anh chị thì có thể uh, nghe nghe qua coi còn à. sót tên mình hay không yeah. Dạ. nói chung là nếu mà mình ờ, nghe một lần không thấy thì mình xem lại clip lần thứ hai mình dạ. nghe không thấy nữa mình kêu lần thứ ba nó không thấy nữa thì alo cho phước <laughs> nhiều khi phước đọc hơi lẹ tại vì tới tổng cộng là 116 mình thường quân lập dạ. À, đầu tiên đó là chị Mùa Xuân hỗ trợ 5 triệu, chị Nguyễn Kim Tiến hỗ trợ 500 ngàn đồng, chị Đậu Đậu hỗ trợ 1 triệu, à, hội chị em Tú Cầm ở Đài Loan hỗ trợ 4 triệu 530 ngàn đồng, anh Nguyễn Công Binh ở Mỹ, Công Binh hay Công Bình gì đó hỗ trợ 4 triệu 6, em Hà Mộng Dung hỗ trợ 2 triệu em Nguyên Phạm hỗ trợ 1 triệu em A Tiền hỗ trợ 300 ngàn đồng chị Nguyễn Thị Thị Dung hỗ trợ 500 ngàn đồng em Tô Mỹ Duyên hỗ trợ 100 ngàn đồng à, Facebook Ma Thu Quê em và bạn em 200 ngàn đồng chị Cà Gót 500 ngàn đồng à, chú Đức Lê 6 triệu em à, Si Quỳnh 200 ngàn đồng bé Thành Lam cộng à, Sandy 1 triệu 180 ngàn đồng em Nguyễn Thị Mộng Kha 200 ngàn đồng à, bạn Nguyễn Hoàng Di 500.000 đồng em Thiện Chí 300.000 đồng chị Ngọc Diệp Lê 500.000 đồng em Nguyễn Hồng 100.000 đồng bạn Lê Kim 100.000 đồng bạn Trâm Quỳnh 300.000 đồng bạn à, Lan Đài Nguyễn Quỳnh 200.000 đồng chị Phượng Nguyễn 300.000 đồng chị Nguyễn Hồng Hạnh 1 triệu em Phúc Nguyễn à, 500.000 đồng em Lê Kim Hen 100.000 đồng chị Helen Quỳnh 1 triệu em Mai Mỹ Hồng 200.000 đồng em Trúc Zalo 1 triệu bạn Diễm Nguyễn 150.000 đồng bạn Lê Ngọc Anh 100.000 đồng à, bạn B Khanh hay Khánh gì đó 100.000 đồng bạn Dân 100.000 đồng em Nguyễn Hữu Sang 200.000 đồng bạn Trần Thị Mỹ Dung 200.000 đồng em Diệu Đức 200.000 đồng một bạn à, có nội dung là của ít lòng nhiều 300.000 đồng bạn Mỹ Duyên 300.000 đồng em Hồ Thị Ngọc Hân 300.000 đồng bạn Hồ Hồ Thanh Ngân 50.000 đồng 50.000 đồng bạn Ngọc bạn Tạ Ngọc Quỳnh Anh 100.000 đồng Lương Thị Ngọc Quyên 100.000 đồng bạn Thí Hà Thủy gì đó 100.000 đồng Facebook Gia Quy 300.000 đồng à, bạn Quỳnh Thanh Mai 100.000 đồng bạn Nguyễn Thị Thanh Lan 50.000 đồng bạn Nguyễn Thị Cẩm Tú 100.000 đồng bạn Nguyễn Thị Ánh Hồng 100.000 đồng bạn Kim Quanh 200.000 đồng bạn Thiên Bình 200.000 đồng à, một mạnh thường quân ẩn danh có số ghét cuối là 2256 12 200.000 đồng bạn Quách à, Quyền Chân 300.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh à, chuyển khoản nhanh có số ghét cuối là 230742 100 000 đồng bạn Trần Thanh Thảo 300 000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh có số ghét cuối là 231908 500 000 đồng bạn Nhất Văn 100 000 đồng em Lê Hồng Phương ha Phượng gì đó 100 000 đồng bạn Trần Thái Quang 150 000 đồng bạn Thảo Dân 500 000 đồng bạn à, Đàm Nhật Trang 500 000 đồng em Nguyễn Thị Kiều Tiên 300 000 đồng bạn Thương 200.000 đồng bạn Nguyễn Thị Đà, Hoàng Đào 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh có số ghét cuối là 083853 30.000 đồng bạn Lý Quỳnh Ngọc Thảo 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh có số ghét cuối là à, 093748 200.000 đồng bạn Lý, bạn Lý Xuân Tam hay Tâm gì đó 200.000 đồng bạn Châu Lê Thái 3 chấm 50.000 đồng bạn Nguyễn Thị Bích Hương hay là Hường gì đó 50.000 đồng bạn Thái Thiên Phúc 500.000 đồng à, bạn Lê bạn Trang Lê à, 200.000 đồng bạn Sang Ninh Diễm gì đó 300.000 đồng bạn Quỳnh 50.000 đồng à, chị Tâm 100.000 đồng em Yến 100.000 đồng bạn Quang 2 triệu một mạnh thường quân ẩn danh có số ghét cuối là 1 2 3 3 4 8 50.000 đồng à, một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối nữa là 1 1 1 0 4 0 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh có số ghét cuối là 1 1 1 8 09 300.000 đồng bạn Võ Thị Qua 300.000 đồng bạn Châu Thanh Di 200.000 đồng bạn Ngô Thanh Ngô Thị Thanh Lan 200.000 đồng bạn Thanh Hoa 50.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh có số ghét cuối là 1333 19 300.000 đồng bạn Hoàng Nhung 500.000 đồng bạn Đặng Thị Băng Trinh 500.000 đồng bạn Bùi Thị Xuân Hương 100.000 đồng bạn Chu Thị Hải Yến 200.000 đồng bạn Trần Thị Tuyết Ngọc 200.000 đồng bạn Lê Trang 200.000 đồng ý bạn này nãy đọc hai lần rồi đó bữa này là ừ. lỗ rồi đó lỗ rồi đó lỗ rồi đó lỗ đã bù 200 rồi đó nãy giờ <laughs> thấy hai tên giống nhau rồi đó ừ. một mạnh thường quân ẩn danh có số ghét cuối là 160021 50.000 đồng bạn Nguyễn Thị Úc Tuyết 100.000 đồng bạn Nguyễn Thị Ngọc Ngân 100.000 đồng bạn Phạm Thị Thu Hà 100.000 đồng bạn Bùi Thị Ái Duyên 100.000 đồng, bạn Lê Khánh Vũ 50.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh có số ghét cuối là 223635 200.000 đồng. Một mạnh thường quân ẩn danh có số ghét cuối là 235117 200.000 đồng. Bạn Lô Na Trần 100.000 đồng, bạn Mỹ Đào 50.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 85910 100.000 đồng, bạn Võ Thị Thơ 100 ngàn đồng cùng tên với bà luôn đó bà trời bà ơi. cũng là võ thi thơ luôn phải không phải ừ, này, đẹp, cũng võ thi thơ luôn trời đẹp, phải đẹp thôi đẹp chứ nghe cùng tên luôn. mà không đẹp mới là lạ quá trời tốt rồi <laughs> Cô Hương ở Tây Ninh 500 ngàn đồng Bạn Hà Thị Bích Thảo 200 ngàn đồng Bạn Nguyệt Quế 200 ngàn đồng Bạn Thiên Bình 200 ngàn đồng à, anh một bạn có tên với qua là NT với số ghét cuối là một chín năm tám bốn 195846 200 ngàn đồng một bạn ờ, với cái tên rất là dài ha ở Đúng dạ. trong tin nhắn mình nhận nó chỉ có dạ. hiện là bạn chân h một triệu dạ. bạn quyên chị quyên ở cần thơ 200 000 đồng em ờ, nguyễn kim 400 000 đồng chị phạm thị bích phượng ha phương gì đó 500 000 đồng bạn ngân nguyễn 100 000 đồng cô nguyễn nguyễn thị thành 500 000 đồng em cẩm tú 200 000 đồng và cuối cùng là chị Trâm 500 000 đồng thì tổng cái số tiền là 58 triệu 610 000 đồng thì à, hôm trước con đưa bà 10 triệu yeah. rồi thì bây giờ con sẽ ờ, là còn 48 triệu 610 ngàn yeah. thì ừ. sẽ đưa cho bà là 8 triệu 610 ngàn yeah. Ừ. là mình còn lại uh, ờ, 40 triệu thì 40 triệu này sẽ làm cái sổ tiết kiệm cho bà yeah. À, chừng rồi con bà cũng giữ rồi chừng nào mà bà bà giữ hay là để cho con yeah. bà dạ, giữ con, à, giữ. con bà giữ yeah. Dạ. thì cái tên gì của bà đó yeah ừ để Đúng. Dạ. tránh cái trường hợp mình giữ tiền trong mình nhiều nguy hiểm dạ, à dạ, còn cái số tiền mà hôm bữa 10 triệu với bữa nay 8 triệu mấy nữa thì bà cũng nhờ là con bà giữ đi dạ. đàn ông giữ cho nó dễ dạ, dạ. giữ đó anh đừng có lấy nhậu của mẹ mình nha em mà hay em biết được là em lấy cái sổ lại luôn á <laughs> là khổ lắm à, gì tính quýnh ai nó mà lấy nó lấy là quýnh luôn á hả quýnh con á <laughs> ừ, tự quýnh con, con đọc hay quá rồi, rồi à, chừng nào mà mình xài hết cái đó đó mình lấy cái tiền kia ra mình chữa trị bệnh tiếp rồi nữa có dịp đi ngang con ghé con thăm dạ. rồi ờ, giờ dạ. đưa bà nhớ giá tao với nha 8 triệu ờ, Đừng bỏ tao à, dạ cái này 610 ngàn lẻ nè dạ. rồi cái này 8 triệu 1 triệu 2 nè điểm cho bà luôn 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu 6 7 8 rồi còn chưa 40 triệu chút nữa con ờ, điếm gửi ờ, sau bà ở đây để tiền trong đây lum rồi yeah. Dạ. rồi chút nữa điếm gửi cho bà sau yeah. Dạ. Ở này giữ tiền mặt ở đây chút nữa rồi điếm rồi gửi rồi đi làm sổ tiết kiệm cho bà dạ con đi làm với, với em con hả dạ ừ thì cái tên của bà bà có đầy đủ họ tên phải không dạ. chứng Hai. minh rồi đầy có đầy đủ hết phải không đủ rồi ok ừ. rồi ừ. vậy à. bà có gửi lời cảm ơn gì không gửi lời cảm ơn con trời ơi cảm ơn mấy cô chú ở trên đây nè trên à, à, cộng đồng mạng à, à cô chú ơi tôi gửi lời cảm ơn cô chú nha cô chú giúp đỡ cho tôi được sống được tôi mừng quá cô chú không lẽ giờ tôi khóc gán <laughs> cứu tôi nha nghèo quá cô chú ơi gạo và không có cơm không có ăn nữa mà giờ gặp vậy tôi mừng quá mừng chảy nước mắt luôn rồi đó <laughs> à, em cũng gửi lời cảm ơn à, chị Lon nha ở đây hỗ trợ à, bà ừ. ngang nhà hỗ trợ bà dạ tội nghiệp luôn dạ đây nè anh anh tôi nghiệp ừ, nhỏ này xong nè xin thay mặt cho bà già đó gửi lời cảm ơn trên cộng đồng mạng cái thứ nhất thứ hai nữa cảm ơn chú phước nhiều vậy thôi nói gì thôi vậy xong đó hả <laughs> vậy xong rồi vô à, biết nói à, phước phước cũng ờ, xin ờ, chân thành cảm ơn tất cả các cô chú à, quý anh chị quý mạnh thường quân đã ừ. đồng hành chung tay giúp sức ờ, cho bà thì bây ừ. giờ thì như phước đã nói đó bà cũng phải chờ để theo dõi rồi sau đó thì như đắp thuốc nam với đắp lại à, nam cũng nhờ với... chị lo chị lon ở đây uh, thuê người trị liệu cho chị bà liệu. một ngày như nghe nói 50 ngàn phải không chị 50 ngàn 50. trị liệu cho bà từ từ để ừ. Ờ, cho nó giảm đau biết đâu hình ừ. hên hết luôn xong khỏe ừ. luôn khỏi đi mổ ừ, khỏi đi mổ <laughs> dạ nhớ ừ. uống thuốc đều đặn nha à quên nữa ở đây ờ, con có uh, lấy lấy cái bịch thuốc của anh đi thuốc uh, thuốc kia của anh đó gửi cho bà mớ thuốc thuốc ừ. đau nhức mỏi ừ, thuốc này thuốc gia truyền của ờ, Sao con vậy? đang bán luôn uh uống nếu biết nó đỡ này là thuốc ờ, đau thần kinh tọa nhức khớp đồ dạ, này nọ mình dạ. sử dụng cũng được hay lắm mà hay lắm gửi cho bà chút ít bà dùng dạ, nhiều nhiều đi nhiều nhiều đi hả <laughs> nhiều nhiều đi <laughs> để chủ yếu để quan trọng là bà uống nó ừ. có chịu thuốc được hay không chịu gửi quá. cho bà ít dĩ bà uống ngày ừ. sáng uống hai viên chiều uống hai viên dạ. uống cách với thuốc tây nha yeah. Dạ. tại thuốc tây nó đang trị cái giò cho bà thì mình uống cách thuốc tây như cái này cái dạng thuốc bổ thôi yeah. Dạ. nè à, lem em cầm anh mình sẽ ờ, dùng kèm theo cách 2 tiếng nha yeah. Dạ. cách 2 tiếng nhớ nhắc bà dùm em anh chị uống cách 2 tiếng uống thuốc tây xong rồi uống ờ, cách 2 tiếng sau mình hãy dùng này nó dạng như ờ, cũng dạng viên thuốc à chứ nó không có gì chứ nè yeah. Dạ. Nhưng mà đây gửi cho bà dài dĩ chút nữa gửi bà dài dĩ bà dùng yeah. này là đau thần kinh tọa nhức mỏi đau khớp gì uống cũng được hết mừng quá dạ này con cũng đang bán luôn rồi, ờ, bác gì mua luôn đi Thôi trời ơi cho bà dùng chứ mua cái gì nào uống đỡ đi rồi nữa có tiền nhiều đi lỡ trúng số đi rồi mua <laughs> Trúng số mày đó, mày cho tao trúng rồi đó còn Vậy gì nha, thôi Diệu ừ. Phước à, xin chào Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở cảm uh, clip sau nha dạ, Bye bye và hẹn gặp cô lại cô à. chú, Bye bye Cô chú ơi, cứu tôi á <laughs>